Xin chào anh em Ngày hôm nay cơ sở tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em đi làm tay cái hoặc là cho anh em đi chơi tài xỉu sóng giới một cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung đấy báo dung chuẩn xác cho anh em với cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung này thì anh em có thể ra bất cứ sòng giới anh em đi chơi và nó báo cho anh em cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé thì cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung này nó có tên là hột tài xỉu báo dung bốn mặt anh em nhé đó thì anh em cũng biết cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung à, bốn mặt này nó báo chuẩn xác như thế nào rồi đúng không anh em thì uh, giới thiệu nhanh và test luôn nhanh cho anh em để uh, tiết kiệm thời gian cho anh em hơn thì uh, giới thiệu với anh em đây nó chính là một cái hộp tài xỉu mà tôi đã làm sẵn cái chip bốn mặt vô trong cái hộp tài xỉu này đó thì khi ra sòng sới anh em đưa được một hộp duy nhất này vô trong sòng sới là anh em đã nắm chắc cái phần chiến thắng ở trong tay và đây nó chính là cái máy báo dung đấy anh em nhé Đấy, khi anh em ra sòng sới anh em gạt nút công tắc khởi động này đó nó sẽ rung một nhịp rất là nhỏ nhẹ như vậy thì à, cái, cái máy này thì anh em có thể nhét vào túi áo túi quần hay là bất cứ đâu hay là quần xịp hay là cái gì đó vân vân tùy theo anh em mà cái máy này chỉ có một mình anh em mới cảm nhận được cái độ rung của nó anh em nhé rung rất là êm rất là nhỏ nhẹ Đấy, anh em không phải lo sợ về vấn đề người khác có thể biết được anh em đang chơi những cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo rung đấy thì ờ, ở đây nó chính là công thức dung của cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung hột tài xỉu báo dung bốn mặt này đấy về cái phần tăng tích của bộ đồ chơi này thì ờ, tôi bao cho anh em nâm châm công hít nước muối nổi đấy dọi đèn thì trong anh em nhé trẻ ra thì bên trong ờ, sẽ có chip đấy thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em một cái hột mà tôi đã làm bốn mặt này nước muối nổi này không em nổi rất là đều nhá em vớt em lau khô nam châm thì không hít à. đúng không anh em nam châm thì hoàn toàn là không hít nhá. dọa đèn cho anh em này Đó. hột rất là trong đúng không anh em Đó. cái bộ đồ chơi này thì nó sẽ trong hơn ờ, cái bộ đồ chơi uh, tài xỉu 6 mặt anh em nhé Đấy, bộ đồ chơi này nó sẽ trong được uh, ờ, 95 còn cái bộ đồ chơi 6 mặt thì nó chỉ được 80 đến 85 thôi Đấy, nó sẽ tối hơn thì bây giờ tôi sẽ đi vào test luôn cho anh em bộ đồ chơi tài xỉu bịp và dung hồ tài xỉu và dung 6 mặt này xem là nó hiệu quả và nó báo chuẩn xác cho anh em như thế nào anh em nhé đó test cho anh em này trong này máy báo cho tôi biết là có mặt ngũ máy rung hai ngắn đánh ngũ tài đúng không ạ khui cho anh em đó 156 có ngũ lục luôn đúng không ạ đấy nó báo cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé tiếp tục test cho anh em này chén này máy không dung không dung thì là có ba bốn anh em có thể à, đánh hoặc là anh em có thể bỏ tùy theo anh em khui cho anh em này có ba bốn luôn đúng không anh em Đấy thì anh em à, nó đang nằm ở giữa cái ngưỡng tài và xỉu nên là rất là khó anh em nào cảm thấy kết anh em thích thì anh em có thể đánh tài hoặc là xỉu tùy theo anh em không thì anh em cứ bỏ Đấy. đánh những cái mặt khác anh em nhé tiếp tục máy rung một ngắn một một ngắn này thì à, có mặt nhất đúng không ạ mặt nhất thì anh em đánh nhất xỉu Đấy. anh em thích thích thì có thể đánh nhất nhị xỉu cũng được tùy theo anh em nhất xỉu khui này Đó. nhất nhị xỉu luôn đúng không ạ báo rung cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé chỉ mất vài giây là anh em có thể cảm nhận được độ rung của nó và nhịp rung của nó rất là nhỏ nhẹ và êm Đấy, anh em không phải sợ gì cả tiếp tục chén này có mặt lục anh em đánh lục tài Đấy, chắc chắn sẽ phải đánh lục tài rồi đúng không ạ khui cho anh em này 246 lục tài Đó, cực kỳ là chuẩn xác em nhé tiếp tục test cho anh em thêm ờ, một vài chén nữa chén này máy lại báo tiếp tục không dung không dung thì có 34 đúng không ạ chén này tôi sẽ đánh ờ, ba bốn đánh xỉu đi đó, mặt ba bốn đánh xỉu khui cho anh em đó có mặt tứ đúng không anh em một hai bốn có tứ xỉu rất là may một chén cuối cùng nha anh em nhé chén này máy có nhị Đấy, máy rung hai dài à nhầm một dài Đấy, máy rung một dài thì à, có nhị đánh mặt nhị nhị xỉu khui cho anh em 125 đó, có mặt nhị Đấy, đánh xỉu đó thì vừa rồi tôi test cho anh em xem cái bộ đồ chơi này nó báo cho anh em chuẩn xác được bao nhiêu phần trăm Đấy, thì anh em có hứng thú hay là có muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi tài xỉu bị báo dung hồ tài xỉu báo dung bốn mặt này để anh em ra sòng rồi anh em đi chơi thì anh em hãy liên hệ với tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn 24 trên 24 anh em có thể đến trực tiếp cơ sở bên tôi cơ sở bên tôi ở bến xe miền Tây để anh em được tư vấn trực tiếp test hàng trực tiếp Đấy, thì anh em sẽ yên tâm còn đối với những anh em ở xa thì tôi có thể gửi uh, bưu điện hay là gửi nhà xe về cho anh em khi nhận được hàng thì anh em thanh toán đó, thì uh, anh em đang xem video nhớ đăng ký kênh để anh em được uh, xem những video mới nhất mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới may mắn anh em nhé